Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Giáo sư Trọng miếng ăn làm miếng tồi tàn và tiếp tục hô hào đạo đức cách mạng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo sư Nguyễn Phú Trọng lại vừa đăng đàn lên tiếng cảnh báo về nguy cơ suy thoái trong cán bộ của Đảng. Hiện nay có trên 5 triệu đảng viên ở quốc gia 97 triệu dân. Theo trang báo của chính phủ Việt Nam vào hôm 9 tháng 12 năm 2021, giáo sư Trọng đã nhắc lại một lần nữa nhu cầu tự phê và chỉnh đốn đảng. Mô hình Leninist cho rằng một thiểu số cầm quyền có vai trò lịch sử là lãnh đạo xã hội và chỉ cần họ tự sửa chữa các vấn đề nội bộ là sẽ giải quyết được các vấn đề khác của bộ máy, nhà nước và xã hội. Đây là hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nâng ly tại Hà Nội vào hôm 5 tháng 11 năm 2015 Giáo sư Nguyễn Phú Trọng dùng cả các câu trích từ văn học nước ngoài, ca dao, tục ngữ trong các bài phát biểu tại hội nghị toàn quốc của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Ông nói, xây dựng, chỉnh đốn đảng là công việc, xây dựng tổ chức, xây dựng con người là công tác con người, rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Rồi tôi nhớ nhà văn Nga Maxim Gorky có nói rằng, con người hai tiếng ấy vang lên kêu hãnh làm sao. Nhưng con người cũng có không ít tật, kém một miếng không chịu được, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu. Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển thì nhu cầu ẩm thực càng trở nên sang trọng, thậm chí là đắt giá, với đồng lương của quan chức không thể nào mua được. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục tận hưởng những bữa ăn giá nhiều nghìn đô. Hãng thông tấn Reuters vào ngày 10 tháng 12 nói về một nhà hàng bò rất vàng đầu tiên khai trương ở Hà Nội gần đây với giá 45 đô la trên mỗi suất. Vì vậy thường rất khó, rất phức tạp, khó nhưng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Đó là những điều mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra và nhiều vấn đề mà dư luận và báo chí Việt Nam đã nêu từ lâu liên quan đến tham nhũng lợi ích nhóm được giáo sư Trọng giải thích là có nguyên nhân từ đạo đức, lý tưởng. Theo sau của cách mạng đã diễn ra nhiều thế hệ trước vào năm 1945. Ông nói tiếp, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng. Rồi sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực tham nhũng, tiêu cực, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết, quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân. Đó những lời của ông Nguyễn Phú Trọng đã nói ra. Và Việt Nam là một trong số ít quốc gia gắn duy trì mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu Liên Xô cũ. Nên thế giới bên ngoài, theo nhãn quan của giáo sư Trọng, có vẻ nhiều kẻ thù sẵn sàng quyến rũ cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh dư luận Việt Nam gần đây xôn xao khi báo chí nước ngoài tiết lộ tài liệu mật cho biết đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc cùng vợ con đã mua hộ chiếu vàng đảo ship với giá 2,5 triệu đô la mỗi suất. Từ sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới việc tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại ý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhà nước. Bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng cũng liệt kê ra hàng chục tệ nạn của bộ máy công quyền Việt Nam với một số điều nếu ở các nước có tiêu chuẩn luật hình sự cao có thể coi là hoạt động tội phạm có tổ chức như sau. Chạy chức, chạy quyền, bao chè, tiếp tay, can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người thân, cánh hậu được tiếp nhận, tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, khen thưởng, phong tặng danh hiệu, đi học, đi nước ngoài. Rồi thực hiện chế độ, chính sách cán bộ trái quy định, can thiệp, tác động vào các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, bào chè, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Giáo sư Nguyễn Phú Trọng cũng nói tiếp, tác động, ép mua buộc mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác để lợi dụng tham ô hối lộ, lãng phí, tiêu cực và cụ thể là can thiệp, tác động để vợ hoặc chồng và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để chạy trọt được làm dự án, công trình, mua sắm thiết bị, vân vân. Rồi ông nói tiếp là bao che cho các hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm bè phái cục bộ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Trung, nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội vừa bị tuyên phạt 8 năm tù bồi thường 25 tỷ đồng vì đã bật đèn xanh cho công ty của con trai mua bán chế phẩm Redoxin 3C, thu lợi nhuận cao 85% làm thiệt hại cho nhà nước 36 tỷ đồng. Để giải quyết các vấn nạn trên, giáo sư Trọng cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các quy định riêng. Ngoài ra, ông cho hay Đảng còn bổ sung những quy định mới về công tác giám sát việc chứng nhận, công nhận bằng cấp, quốc tịch thu nhập, chuyển tiền và mua tài sản ở nước ngoài, vân vân. Và tin tưởng đây là các biệt dược để trị bệnh cho tổ chức này. Cũng có nhiều giải pháp chỉnh đốn đảng mà giáo sư Trọng, năm nay 77 tuổi nêu ra, được một số lý thuyết cho là thuộc phạm trù, đức trị nên không phù hợp với xã hội Việt Nam ngày nay. Tuy thế, Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đã bác bỏ quan điểm khá phổ biến trên thế giới rằng để chống tham nhũng, suy thái của bộ máy công một cách hiệu quả. Việt Nam cần có nhà nước pháp quyền, tự do báo chí và cơ chế tư pháp, cảnh sát độc lập với chính khách. Với quan điểm gần như không thay đổi, thuần chất của hệ thống Xô Viết đã tan rã 30 năm trước về nhà nước và xã hội. Giáo sư Nguyễn Phú Trọng được tiến sĩ triết học Nguyễn Hữu Liêm ở Hoa Kỳ gọi là người cộng sản cuối cùng của nước Việt Nam. Hôm mùng 3 tháng 11, một video quay cảnh Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ông Đại tướng Tô Lâm đã được thánh rắc muối giết đề, chế biến và đút cho món ăn món bò rát vàng tại một nhà hàng sang trọng hàng đầu ở London đã gây xôn xao mạng xã hội cùng hàng trăm bài báo trên quốc tế đã đăng tải nhiều tuần điện. Video đặc tả cảnh thánh rắc muối giết bề, sắt tường miếng thịt bò và tự tay rắc muối theo phong cách nổi tiếng của ông. Đây là hình ảnh Cảnh cắt ra từ video cho thấy Bộ trưởng Tô Lâm há miệng đớp miếng thịt bò rát vàng do thánh rắc muối đút cho ăn. Sau đó, ông cắn và đút cho Bộ trưởng Tô Lâm một miếng. Sau khi thưởng thức, Đại tướng Tô Lâm đã giơ ngón tay cái lên biểu thị sự khen ngợi đối với thánh rắc muối này. Một hình ảnh khác trong cùng giai đoạn đó cho thấy đoàn của ông Tô Lâm đến viếng mộ các Marx tại London. Nux Cocker vốn là một nhân vật nổi tiếng toàn cầu với màn biểu diễn chế biến và phục vụ thịt bò độc đáo, đặc biệt là cách rắc muối có một không hai. Ông đã mở hàng loạt nhà hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác, trong đó có chi nhánh tại London. Mới đây, chuỗi nhà hàng bít tết của Nucleus Cookler đã gây bão mạng vì một hóa đơn lên tới 37.000 bảng Anh, tức là tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng, từ chi nhánh của London Đứng đầu trong hóa đơn là món bò rắt vàng Tomahawk vàng có giá 850 bảng Anh, tức là tương đương hơn 1.000 đô la Mỹ. Một tài khoản trên mạng xã hội Việt Nam bình luận rằng một phần vỏ rắt vàng tại đây có giá tương đương 8 tấn lúa khô tại Việt Nam. Trong video ngắn ngủi còn có sự góp mặt của tránh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam Tô Ân Sô ngồi phía bên tay phải của ông Tô Lâm và dùng điện thoại quay lại màn trình diễn của Thánh Giác Muối giết đề Hiện video của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn bỏ rắt vàng đã bị gỡ khỏi trang TikTok của Nuclear Cookie. Tuy nhiên, cơn bão dư luận trên mạng xã hội vẫn chưa hề lắng xuống và đã được tiếp tục lan tỏa trên YouTube, Facebook và trên hàng trăm tờ báo quốc tế. Đây là hình ảnh ông Bùi Tuấn Lâm, chủ quán bò ba cô gái ở Đà Nẵng, làm video tự bắt trước vụ thịt bò Tô Lâm và tự xưng là Thánh Giác Hành đã khiến cho công an Đà Nẵng đến tận nhà, gửi giấy triệu tập hai lần. Facebook một người tên là Phạm Minh Vũ thì viết như sau. Sẽ có bọn dư luận viên bảo chữa rằng đó là bữa tiệc chiêu đãi của nước sở tại. Xin thưa, ở châu Âu, những quốc gia dân chủ, văn minh, họ sẽ không bao giờ chiêu đãi kiểu kịch cỡm, chơi ngông, học làm sàng ấy đâu. Vì chính phủ của họ khi sử dụng một đồng tiền đều phải minh bạch, nếu tiêu có một đồng phải đứng trước quốc hội mà giải trình với quốc dân của họ. Ở Pháp vào năm 2019, vợ chồng Bộ trưởng Môi trường đã bị áp lực dư luận và phải lột áo về ăn tôm hùm, chi bằng tiền ngân sách vì phung phí của dân. Ai sẽ dám mời Tô Lâm đi ăn cạch cỡm đến như vậy? Một số ý kiến lại cho rằng các lãnh đạo không chi tiền túi cho bữa ăn đắt đỏ này mà có thể là các doanh nghiệp, cá nhân đi theo Tháp Tùng đã mở. Facebook cá nhân tên là Phạm Lê Vương Cát thì biết Đen đủi thế nào mà ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đang đi công cán bên trời Tây, cùng với tướng Tuân Sô lại mò vào quán này, gặp phải tay chủ quán là Thánh Rắc Muối, mù mờ về chính trị. Quay video đưa lên TikTok, không chỉ báo hại cho mấy ông mà dường như lật đổ cho học thuyết giai cấp vô sản lãnh đạo ở Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nhân quyền không phải làm miếng ăn. Nhân quyền ở Việt Nam là một khái niệm nhạy cảm với cả chính quyền cũng như người dân. Quyền con người ở Việt Nam hầu như bị tước đoạt và thiếu những bảo vệ từ hệ thống pháp luật cũng như hành pháp và tư pháp. Chính vì thế mà hàng loạt vụ tra tấn, ép cung, vụ án oan như Hồ Duy Hải, Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Thành Trấn, vân vân đã xảy ra từ Bắc vào Nam. Hay những vụ bắt giam hàng loạt nhà báo và những nhà hoạt động xã hội trong những năm gần đây cho thấy rất rõ điều đó. Cũng chính vì thế mà các lãnh đạo Việt Nam luôn bị chất vấn về nhân quyền khi giao thiệp với các thể chế văn minh Âu Mỹ. Mới đây, câu nói của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có vẻ đang đánh giá, đánh đồng giá trị quyền con người với chuyện cơm ăn áo mặc đang dấy lên những phản biện trên mạng xã hội. Nhất là khi dư luận vẫn còn chưa hết đau xót về hàng triệu người dân bỏ chạy khỏi các nơi như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai vì bị giam nhốt bằng những hàng rào chốt chặn, bị bò đói, bị mất niềm tin vì những lời hứa chỉ có trên TV. Đây là hình ảnh vào hôm 1 tháng 11 phát biểu trước kiều bào ở Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân. Suốt hàng tháng trời, người dân buộc phải chạy trốn bằng xe máy, bằng cách đi bộ hàng ngàn cây số vì đã cùng đường và quá sợ hãi với cách chống dịch, duy ý chí của chính quyền. Thế nên câu nói đầy ngạo mạn của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thêm một lần nữa cứa vào nỗi đau của những người dân Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Phạm Đình Trọng đã đăng bài viết với tựa đề Nhân quyền không phải là miếng ăn, được ông chia sẻ như sau. Trong chuyến công cán châu Âu cuối tháng 10 đầu tháng 11 năm 2021 vừa rồi, tại nước Anh, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đầy tự tin cao giọng nói rằng tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền. Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không phải để ai thiếu ăn thiếu mặc thì khó khăn bỏ ai lại phía sau. Chưa bàn đến điều ông Thủ tướng quá chủ quan, quá kiêu ngạo cộng sản, quá tự mãn dẫn đến hậm hĩnh khi ông tự nhận là đã lo cho cả trăm triệu dân không ai thiếu ăn thiếu mặc, không bỏ ai lại phía sau. Có quá nhiều sự thật nghiệt ngã, trái ngược với điều ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vẫn cao ngạo nói. Chẳng cần dẫn chứng đâu xa, cả thế giới bị đại họa dịch bệnh COVID-19, nhưng không ở đâu dân bị bỏ rơi, cả chiều người phải đói khát, bơ vơ, hốt hoảng, nháo nhào, thục mạng chạy trốn vì cái chết dịch bệnh, chạy trốn cái chết vì không còn miếng ăn như ở Việt Nam vào hồi tháng 8, tháng 9 vừa qua. Đây là hình ảnh một gia đình ôm con còn đỏ hòn mới 9 ngày tuổi chạy xe máy 1.400 km về quê trốn dịch, ảnh trên báo gia đình.net. Chạy xe máy, chạy xe đạp, không có xe máy, xe đạp thì chạy bộ vài trăm km, cả ngàn cây số, nếu không bị bỏ rơi, không bị đói, việc gì người dân phải ôm con thơ mới sinh, chưa được 10 ngày chạy cả ngàn cây số trong nắng mưa, đói khát, cơ cực và đầy bất chắc. Có người cũng chết thảm trên đường, nhưng dòng người chạy đói, chạy dịch bệnh vẫn nối dài. Còn quá nhiều chuyện đau lòng, dân đói, dân bị bỏ rơi, nhưng ở đây không bàn chuyện đó. Điều đáng bàn hơn là ông Thủ tướng còn có học hàm, phó giáo sư, học vị tiến sĩ mà hiểu về nhân quyền thô thiển, nông cạn đến mức coi nhân quyền lớn nhất chỉ là cơm ăn, áo mặc. Rằng nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn, áo mặc cho 100 triệu dân lời ông Thủ tướng nói trước truyền thông thế giới còn lưu trên giấy trắng bậc đen trên băng ghi âm ghi hình tiếng Anh, tiếng Việt. Hạ thấp con người xuống hàng loài vật, coi con người cũng chỉ như một con vật, chỉ cần có miếng ăn cũng cho thấy hình hài con người văn hóa, con người nhân văn và nền tảng văn hóa thực sự của ông Thủ tướng có học hàm phó giáo sư, học vị tiến sĩ. Con người cá nhân, con người nhân văn là giá trị văn hóa tinh thần, là phần người cao quý đến thiêng liêng. Thời bầy đàn nguyên thủy, thời nô lệ, chủ nô, thời thần dân, vua chúa, số đông người dân trong xã hội chỉ là đám đông là bầy đàn, chưa có cá nhân. Nô lệ, thần dân chỉ mong có miếng ăn để sống, không biết đến ứng thức cá nhân, không dám khẳng định sự có mặt của cá nhân. Đây là hình ảnh hàng ngàn người bị đấu tố và giết hại trong thời cải cách ruộng đất do chính quyền Cộng sản tiến hành ở miền Bắc Việt Nam trong thời gian vào năm 1953 đến năm 1956 chủ nô, vua chúa cũng không thèm biết đến cá nhân mà chỉ biết đến đám đông công cụ. Chủ nô và vua chúa chỉ cần thí cho đám đông nô lệ, thần dân công cụ có miếng ăn đủ sống để sử dụng khai thác sức lao động và khai thác cả máu. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam nói rằng nhân quyền lớn nhất là cơm ăn, áo mặc, thì ông Thủ tướng cũng chỉ là một chủ nô, một lãnh chúa thời dã man tăm tối mà thôi, và nhận thức xã hội, kiến thức văn hóa của ông Thủ tướng còn chìm đắm còn ngục lặn trong dã man của thời Hồng Hoang, trong tâm tối của thời Trung Cổ. Ý thức cá nhân đòi hỏi phải được khẳng định sự có mặt của cá nhân trong cuộc đời, trong xã hội. Người dân phải có quyền bình đẳng và tự do ứng cử bầu cử vào vị trí lãnh đạo, quản lý đất nước. Ông Thủ tướng cũng coi cơm ăn là nhân quyền lớn nhất của trăm triệu người dân Việt Nam, là ông Thủ tướng đã coi trăm triệu dân Việt Nam chỉ là bầy cừu trăm triệu con phải trông chờ vào người chăn dắt là ông Thủ tướng lo cho miếng ăn. Đây là hình ảnh bốn tử tù Hồ Duy Hải, Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Trưởng và Đặng Văn Hiến đang khiến công luận căm phẫn vì nỗi oan ức của họ. Trong quốc hội của Đảng, trong Đảng của ông Thủ tướng, trong chính phủ của ông Thủ tướng, trong thần dân của ông Thủ tướng, còn nhiều người ở tầm nhận thức như ông Thủ tướng, chưa có con người cá nhân, chưa biết ý thức về cá nhân như ông Thủ tướng. Vì vậy, những việc làm man dợ, phản văn minh phản con người mới diễn ra hàng ngày trong xã hội như là điều bình thường. Xin điểm vài sự việc. Quốc hội của Đảng cài đặt trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 các điều luật như 109, 117, 331 buộc tội người dân khi người dân thực hiện quyền con người, quyền công dân và sự quy kết rằng lật đổ chính quyền, rằng tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ để kết án và giam cầm rất nhiều công dân vô tội bản án tử hình với người nông dân giữ đất chính đáng Lê Đình Công, Lê Đình chức, cũng man dợ như giữa đêm công an xông vào tận giường ngủ xả súng giết chết lão nông vô tội Lê Đình Kình. Cũng man dợ như tòa án dị giáo Roma kết tội hỏa thiêu với nhà khoa học trung thực Bruno. Đây là hình ảnh sau khi giết cụ Lê Đình Kình một cách man dợ bằng nhiều phát đạn ngay tại phòng ngủ của ông chính quyền Hà Nội tiếp tục tuyên án tử hình cả hai người con của ông là Lê Đình Công và Lê Đình Trức. Từ thế kỷ 18, nhà triết học Pháp Voltaire đã viết Tôi không đồng ý anh điều nói, nhưng tôi sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ quyền anh được nói. Tự do báo chí, người dân được quyền ra báo chí tư nhân là thể hiện rõ nhất, lớn nhất quyền tự do ngôn luận. Thế nhưng ba thế kỷ sau, đến tận thế kỷ 21, người dân Việt Nam vẫn chưa có quyền tự do ngôn luận. Từ đầu thế kỷ 20, Phan Châu Trinh đã chỉ ra con đường giành độc lập dân tộc của Việt Nam là khai dân trí, chấn dân khí. Khai dân trí để người dân có ý thức được quyền con người, chấn dân khí là học tập, tập hợp sức mạnh người dân để sử dụng công cụ luật pháp đấu tranh giành độc lập. Khai dân trí, chấn dân khí thì tri thức phải đi đầu dẫn dắt lãnh đạo dân chúng, lãnh đạo và dẫn dắt đất nước nhưng cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra đưa giai cấp vô sản bần cố ông nghèo của cải, nghèo trí tuệ lên nắm quyền, dẫn dắt đất nước, đưa đất nước vào bạo lực, chiến tranh, máu và nước mắt, làm đứt gãy tiến trình công nghiệp hóa của đất nước Việt Nam, đưa xã hội Việt Nam trở lại thời tăm tối phong kiến. Con người không còn cá nhân, chỉ còn bầy đàn, đưa dân tộc vào lầm than để đến nông nỗi sang thế kỷ 21, loài người đã bước vào thế kỷ nguyên văn minh tin học mà ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của chính quyền vô sản công nông Việt Nam khi đi ra thế giới vẫn tự tin và hồn nhiên nói giữa thế giới văn minh rằng nhân quyền lớn nhất là cơm ăn, áo mặc.